sư đã xách hàng tới nha Sư sẽ đập hộp nha cả nhà Sư sẽ đập hộp nha Rồi thử ngồi ra sau đây Sẽ mở ra ngồi ra sau đó Rồi Thư lấy ra từ món hàng nha cả nhà Rồi bỏ xuống Rồi Rồi sư lấy luôn cái này ra sư mua các thiết bị nha Rồi Khui ra Khui cái này ra trước mở cái này ra các thiết bị à, về để phục vụ cho phòng thu nha như là chim, à, đèn và cây à, rồi thư sẽ lấy đồ ra ngay cả nhà các thiết bị hỗ trợ hỗ trợ cho ba của Minh Thư trong phòng thu nha đúng rồi đó ừ đúng rồi tôi sẽ lấy ra rồi Đúng à? rồi, ok à, Thiết bị đã được dạ à, vâng. Thiết bị đã được ok yeah, dạ, Ok cả nhà tăng tăng tăng tăng ừ. tăng Thiết bị đã được lắp đặt ok nghe cả nhà đó. Minh Thư đã đứng nó rất là cao rất nhiều hơn Minh Thư nha cả nhà wow uhm. rất là hoàn hảo nha để phục vụ cho phòng thu studio của Minh Thư nha hàng chính hãng <coughs> từ từ chia chia rồi đi mở ra không ờ, từ từ để coi cái từ là cái dao đó dao thái lan nó cái này nó còn khui ra luôn hả từ từ bóng đạn bể ừ. Ui rồi cầm cái này lên trước nè, cầm này gì? à, cầm mấy cái này bỏ ra ngoài đó nha cầm mấy cái này bỏ ra đây phải không từ từ đó để làm lại nè bước quay mà hiểu chưa ngồi xuống đi đó. hiểu chưa Mình thử cho cả nhà coi nghe cả nhà mọi người. Ừ. Dạ. đúng đậm. rồi đậm. Dạ. đập hộp ra ngay cả nhà ừ. wow ten ten ten ten ten ten ừ. rồi mình thư sẽ lấy từ món từ món đúng không dạ, các ừ, thiết bị nha ừ. đúng rồi rồi các thiết bị để dành cho phòng thu nha rồi rồi ừ. mình thường sẽ mở cái này ra rồi mình thường sẽ tháo bóng đèn ra nha rồi dạ. đó quay mặt lại đây cho mọi người coi quay cái mặt về đây á đúng rồi dạ. đó một hệ thống livestream nha cả nhà dạ, ừ. đúng rồi hệ thống quay ừ, ừ, đúng rồi rất là tốt đẹp hàng chính hãng đặt hàng rất là lâu hôm nay với hàng mới về cả nhà wow thả ra thả ra thả ra rồi bỏ xuống dưới uhm. wow, rất là mới luôn nha mọi người ten càng sờ nha à. đó để phục vụ cho à, phục vụ cho phòng, phòng thu. thu studio à, rất là chuyên nghiệp ừ. đó, nhà thấy hấp dẫn không ừ. Ừ. quá tuyệt vời ừ. wow. rất là nhiều thứ đó, đã hoàn thành nha cả nhà đó, bạn Minh Thư đã lắp đặt ok Wow rất là tuyệt vời đã hoàn thành rồi bạn Minh Thư sẽ bật lên cho cả nhà xem nha xem cái hệ thống màu của nó nha cả nhà oh. bạn Minh Thư sẽ khởi động nút đỏ nha cả nhà là nó sẽ lên rồi rồi bạn Minh Thư sẽ bật nút kia nha ok đó, có nhà nghe hàng chuyên nghiệp nghe thư đã gắn xong rồi ok được rồi thư thư sẽ bật nghe cả nhà wow điện nó sáng nha xin đã chuyển màu nữa nghe cả nhà u oh, rất là sáng luôn nha u oh, rất là sáng trưng luôn đó thư sẽ đổi màu thư tắt rồi chuyển hệ nha đó hạ thấp hạ hạ bớt sáng xuống dấu trừ dấu dấu đó, đó thấp xuống trừ là thấp nữa đó vâng, hạ nữa à. Vâng, ừ, đúng rồi đúng rồi dạ. ok ừ. quá đẹp luôn cả nhà ừ. oách quá rồi hoàn thành nha cả nhà chúc mừng nhà sức khỏe nha mới bay và hẹn gặp lại nha rồi hẹn gặp lại dạ, ừ. Ừ, chúc cả nhà sức khỏe Ừ, và nhớ đăng ký cho kênh của Minh Pro Bình Dương một like hoặc là Minh Nguyễn Bình Dương nha và đăng ký bên dưới thì nhận được video mới nhất hàng ngày hoàn toàn miễn phí nha bye bye